ăn mưa vào cuối kem à, Xong mình cho vào cái lá này để gói là mình nướng đấy à. Chỉ chiến đấu nhé ừ. Lá này lá rong này các bạn này là rong non Ngon lắm à, Nướng này rất thơm Xin ngon. chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang Vlog Cuộc sống vùng cao à, Rất xin lỗi tất cả các bạn trên kênh thì trong thời gian vừa qua Giang không ra được nhiều video chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn để giúp đỡ mọi người ấy thì thật sự là Giang cũng có việc cá nhân với gia đình mình cũng phải à, sắp xếp làm sao để nó hợp lý nhất thì mong rằng tất cả các bạn là hãy thông cảm cho Giang trong thời gian tới là Giang sẽ cố gắng là đi chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn mong rằng tất cả các bạn lại luôn luôn yêu ký kênh và chia sẻ đăng ký ủng hộ Giang nhé thì à, Giang cũng thật sự là cũng sinh ra trong một gia đình người Thái trắng à, thì ra cũng hiểu phong tục tập quán của bà con ở trên này cần đồng bào Hơ Mông như thế nào và giữa người Thái trắng và người Thái đen thì à, có một chút phong tục nó khác nhau à, ví dụ là người Thái đen người ta tàng cẩu lấy đám cưới là những con gái hay búi tó lên lên này các bạn này thấy ở trên video này các bạn biết rồi là người đó phân biệt là người đã có gia đình và có chồng rồi còn người Thái trắng thì lại giữa Giang thì lại khác là không không không búi tó mà vấn đề tóc xóa như đồng bào kinh thôi và một số video mà Giang có ghi hình cho tất cả các bạn xem ở trên kênh về cái tục hỏa táng của người đồng bào Thái Đen ở trên Trạm Tấu ấy các bạn à, rõ kỹ hơn là Giang là cũng không nói nhiều bởi vì là Giang cũng quay một số video rồi nhiều rồi à, còn cái à, vấn đề về à, làm nhà ở trên này của người đồng bào Thái trắng và người đồng bào Thái đen thì tất cả các bạn là nhiều trên kênh Giang cũng chưa chia sẻ đến thì hôm nay là Giang cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn biết được vì sao người đồng bào Thái lại ở trên làm ngôi nhà sàn ở và lợp bằng danh như ngày trước và cách lợp như thế nào thì uh, các bạn uh, cũng chưa được biết thì Giang cũng muốn chia sẻ lên trên kênh của Giang để cho tất cả các bạn cùng hiểu rõ hơn về phong tục ở trên này là khi mà bà con ở trên này có việc dựng nhà thì mọi người đến giúp nhau thì anh em trong gia đình hàng xóm này đến giúp nhau và người ta uh, dựng nhà như thế nào thì uh, xin mời tất cả các bạn là cùng Giang theo chân Giang thì vào trong này sâu trong này để cùng xem tìm hiểu và Giang sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người cùng xem nhé xin mời tất cả bạn cùng chân à, Giang vào trong này à, Giang nói thêm cho mọi người một chút nữa trước khi mà đồng bào người Thái này chuẩn bị dựng nhà ấy thì là người ta cũng xem giờ xem giấc có nơi mà đồng bào Thái trắng của Giang thì dựng hay dựng buổi sáng lúc 5 giờ sáng và 12 giờ đêm tùy theo từng nhà đồng bào ở đây là Thái đen thì người ta dựng là buổi trưa trước khi dựng thì là giờ mình đi là dừng ở đây các bạn nhé hiện tại là nắng đang ờ, một một tuần chiều rồi Đấy, uh, ờ, chủ nhà chia sẻ lúc mà Giang có hỏi là tầm một giờ chiều bắt đầu mới mới bắt đầu anh em là dứt còn lúc buổi trưa là anh em là mọi người là mổ con lợn hay là mọi người ăn cơm xong thì bắt đầu là nghỉ ngơi cái là mình là dứt à, là là, là, sàn đổ bê tông luôn ở bên cạnh sàn gỗ đây à, vào trong này thì à, đây là mọi người trong này cô à. các bác là đang đến rất là đông một xóm anh em bạn bè chuẩn bị <laughs> đến dựng rồi đấy là bắt đầu thì cũng là đang đang làm thôi đấy mình cũng sẽ vào giúp một tay đấy đấy đấy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 đấy đây đang ờ, ờ, giới thiệu mọi người luôn là, là lúc trong ờ, đồng bào dương thì nó xây dựng từng cái vỉ một là có thể là hai chị kìa đang xem là hai chị cầm cái dây thừng ở trên đấy để để kéo cái này để kéo nhớ nó không bị văng đi văng lại ấy. Đấy, đúng rồi, bắt đầu là anh em vâng, thăng bằng giữa vâng, này thăng bằng sẽ lắp những cái xà này trước xà là xà nó sẽ làm cái mộng thắt các bạn nhé bây giờ mình cho vào đấy rồi anh, anh cho em mọi thất đấy là... bây giờ cho cái kia vào là không phải nói ăn vâng. nhá <laughs> đây phía này là thịt cũng đang cúng à đây vâng. quay quay ở thấy cái này là cúng nó ở ổn thỏa góc độ gia đình à đây thì à, ra ờ, kiểu là... ừ đấy vừa dựng xong là kiểu vừa cúng vừa nói đấy ờ, kiểu khấn vái này, trên dưới này này vâng để ừ. uh, báo cáo ông bà đấy đấy đấy đấy ừ, ừ. chứng kiến cho con cháu để đấy ở ờ, ừ, làm nhà điện. làm cửa cho nó coi như là êm đẹp đấy vâng, để cho ừ. nó tốt lành đấy đẹp, không, không uh, xảy ra chuyện gì ấy đấy đấy đấy ừ. ông vậy thôi các bạn ạ ừ. ra giới thiệu cho các bạn biết có đầu lợn này có mắt gạo này canh đấy không quay đều biết <laughs> ừ, hương còn nhất là, là cơm xôi ờ, người thái gọi là cóng khẩu đúng rồi cơm xôi các bạn nhé ừ. muối rồi ờ, cái ờ, bạc vòng kêu bạc của người bắc thái này để, cúng ba người ta cái việc cúng bác này cũng nói hiện tại đang gió rất là mạnh bạn ừ. ra đây là ghi hình cho người xem bà thái giúp nhà ừ. Đấy mà giúp là một chân một tay đấy ừ. Ờ. cái này này, này thôi được rồi bây giờ để ờ, ừ, ờ, quay quay những cái này đi lên từng vì từng vì này đấy thế nên là bà thái hầu như là sơn hết các bạn nhé sơn để uh, mình giữ được cái gỗ nó lâu hơn vì uh, mai mọt đấy thì uh, Giang cũng giới thiệu khoa luôn cho tất cả các bạn biết là với đồng bào người Thái trắng và Thái đen ấy vì sao mà người đồng bào Thái lại thích ở ngôi nhà sàn có cái ờ, lý do của nó nguyên nhân ấy thì ờ, trước các cụ hay ờ, chăn nuôi trâu bò này lợn gà này đi làm đồng làm áng để mà có những thực phẩm ấy thì bà con là sẽ buộc ở dưới gầm sàn chính vì là cái môi trường thay đổi dần và hiện tại bây giờ người đồng bào cũng đã thay đổi cái nếp sống như ngày trước là vì là nó mất vệ sinh khi buộc con trâu con bò ở dưới hay là người đồng bào thái trắng và thái đen thì cũng hòa nhập theo người kinh có thể là ở nhà xây này ở ờ, nhà đất này là trâu bò người ta sẽ làm riêng ra không, không để ở trong nhà hai là đồng bào hay treo ngô rồi làm các xếp ấy đấy là giải thích cho mọi người vì sao người đồng bào thái trắng và thái đen người ta lại ở căn nhà sàn như thế nhá để cho tất cả các bạn là hình dung nó dễ hơn còn cây gân gỗ này thì Giang cũng giới thiệu qua cho mọi người biết luôn là cây gân gỗ này thì thấy chủ nhà nói là gỗ bằng gỗ kháo là bình thường ngày trước à, ở trên này gỗ là có pơ mu này có đinh này có rổi này đen này thì rất là bền cái đây là rất là đắt mọi người nhé còn đây là gỗ kháo là như bây giờ mọi người hay dùng để làm cửa này còn gỗ pơ mu rất là nó sẽ bền và nó tốt hơn đấy biết cái xà này hầu như là người ta cũng ghép vào đó không phải cùng loại loại gỗ hết cả nhà này cũng là của chủ nhà thì lại nên là sơn nó sẽ tốt hơn thì khi ờ, mà tất cả các bạn mới để ý bây giờ mình sẽ bay lên ờ, cam cho tất cả mọi người cùng xem là cách bà con dựng nhà như thế nào nó rõ hơn đấy thì đây các bạn có để ý là một người đang ờ, bắt đầu là canh thanh niên này trèo lên sẽ lắp những cái xà này này Ờ, vào ờ, cái ờ, mộng thắt này để mình giữ cửa cái kèo này kèo kia để mọi người nhìn rõ hơn này. đây mình sẽ trúc xuống thấp cho mọi người cùng xem nhé đấy đó. mình bay lên cao hơn một chút để mọi người nhìn toàn cảnh nó dễ hơn nhé đây nhìn từ trên cao thì các bạn có thể nhìn thấy cái khung cảnh nó rõ hơn và cái công việc của người đồng bào Thái khi mà trong gia đình và mọi người có công việc để để đến giúp nhau ấy để dựng nhà phía bên cạnh là, là là cũng có một cái ngôi nhà sàn xây này hay là xung quanh ở đây thì các bạn biết được là hầu như là đa số là người đồng bào Thái ở phía trên này cũng căn nhà sàn này cũng có một cái ao này ở phía dưới thì à, các bạn để ý là có những cái cây à, rau thối này có phác nam của tiếng Thái này hay là có những à, cây tre rồi là măng sặt ở bên cạnh luôn đấy nhìn thì mọi người sẽ thấy dễ hơn này bắt đầu là các bà là đang bắt đầu ấy à, nha các bạn nhé các bà đang uh, chuẩn bị là dựng uh, vỉ thứ hai nữa vì chúng uh, thấp cho các bạn xem này cái măng này là là mình đi mua đó có hay là của nhà mình của nhà mình à của nhà mình trồng luôn à ừ. ừ có gần đây không cái cái đồ ở trên khu khu trên này à khu ngay trên này à? ừ. này đúng uh, mùa măng sặt ừ. các bác uh, mọi người biết là măng sặt ở trên tây bắc thì rất là ngon ừ. vì cái mùa này là hầu như là ăn măng sặt để măng vầu ừ. cái này mà nấu canh này hầm xương thì thôi rồi <laughs> còn lợn các bác đã làm bên bên kia đấy thì quá tuyệt vời rồi không phải ấy nữa rồi Nói chắc là đa số là anh em hàng xóm ờ, bạn bè thôi đúng không? Ừ. Uhm, cả cũng ngủ lên đấy. À đấy à? à. <laughs> ngủ nữa nhỉ, không ngủ làm gì để ăn thịt nhỉ? Đúng rồi, phải về <laughs> ngủ mới có thịt ăn nhé. <laughs> Trên này hầu như là các bác là đồng bào Thái Đen chứ nhỉ? Hay là Thái sao? Thái Đen. Thái Đen đúng không? Trên này thì hầu như là đồng bào Thái Đen các bác. Ừ không có thái còn ở chỗ giang thì là đa số là người đồng bào thái trắng nhưng mà cũng ở trên nghĩa lộ thì không đa số người là đen bản điêu khu vực nghĩa phúc uh, à, hạch sơn cái này mà, mà hầm măng thì thôi rồi này, có tuyệt vời chân giò xương thì thôi bung lên à chua vào nữa nó ghém sống một nữa mà măng thì măng nhà bà hay bảo bác bảo là nhà tự trồng có sạch măng măng rừng tự nhiên à đây còn một bao nữa còn nhiều đấy nhỉ đây là ăn nguyên măng thôi để có con gà cho gà măng thôi lần <laughs> này lần nhà nuôi được nữa còn ờ, nói gì nữa vì uh, ờ, một lợn uh, dựng nhà cúng Mổ, ờ, cúng ờ, con này ờ, một con này còn ấy nữa không? thêm gà nữa đúng không? Vâng. Cái món ăn khác ấy nó đầy đủ. nó vừa đúng để lúc cấp nách này mà mà, làm lợn quay như ở bên Lạng sơn ấy thì từ có tuyệt vời luôn. Rồi, vâng, bên Lạng sơn rồi đấy. đấy. nhà luyện bản lòng theo tiết canh thì quá tuyệt vời rồi không to lên mồi Đấy, gì nữa thấy tuần ngay rồi thịt con lợn này quá ngon luôn rồi đạt tiêu chuẩn Cái này chắc ăn rau cỏ được quá Rau cỏ Đấy, khi mà đưa vỉ uh, ờ, tiếp theo lên thì uh, ở giữa mọi người phải cho cái uh, xà vào đó mình thoát để nó giữ còn hai giây thì nó ra nói để cân bằng phía bên này thì uh, chị em phụ nữ là đang bắt đầu uh, nấu ăn Thế hôm nay là có cả chai bản uh, đi cùng luôn này các bạn nhé chị em phụ nữ đây có món gì không À món thịt nướng à? Đây à, hầu như là chị em phụ nữ này là sẽ một bộ phận là nội trợ để làm cơm tối mời anh em mọi người để sang giúp ấy không biết là có món gì trong này ra chưa biết à, chị ai già thịt lợn chân anh xương xương hầm măng sạch nên là các bác cô chỉ là đang làm chiên chả đúng không? ngon đấy món chả ngon tuyệt vời đúng không? đây ở ờ, vào thái khi mà nướng thì các bạn biết rồi là nó có những cái ờ, gia vị đầu tiên gọi là mắc khén hạt xẻn đấy nó là đặc trưng của người thái như là thịt trâu sấy này thịt lợn sấy này là ớt khô này đấy, tỏi này với là vỏ rổi tùy mọi người thôi hoặc là tương tời đấy gọi là tương thối chấm với măng nữa là ngon đấy là đặc sản là ờ, gia vị kiếm đây măng sặc rất là nhiều luôn rồi bạn ơi mang này các cô uh, rửa từ sáng phía bên kia là hai em đang uh, hai em gái ờ, bản đang đấy làm gà con bắt đầu chín ra à, dần thơm rồi đấy Nhức hết cả cả mũi rồi, à, Thơm quá là nhức mũi các bạn Nồi này à, nồi này chắc là hầm xương to đấy nhỉ Hương nhỉ À đây à À ngồi sôi à Ồ, sôi cơm đây các bạn này À có một cái lỗ ở ra này Hay đấy Ô cái cái vung này nó bị méo dương này Không kít được Nó hở Nó bị nó ờ, móp móp một chút đây này Các chị uh, ờ, nói là nhớ tỉnh uh, thì nước các bạn nhé Chí cũng là nước, tỉnh cũng là nước Cái khẩu cũng thế mà cái nằm cũng một câu <laughs> <laughs> Thật mà nhỉ Những cái người bảo là uống ăn cái <laughs> cũng đều là cái dùng cái từ kin nhưng mà nếu mà mình dịch ra thì nó phải gọi là ví dụ bình thường các bạn nói tiếng kinh ấy, thì mình nói, nói là ăn là khác này là uống là khác nhưng mà ngôn ngữ của mà thái là chung thôi thứ năm thì khẩu nữa đây cũng là ăn Đấy, các chị đang nói chị làm mèo trèo lên dốc đấy thịt trâu quá nhỉ cái đấy thịt trâu nhỉ châu châu cái này là bạc nhạc tuyệt vời rồi có bạc nhạc thịt châu làm kia thôi Đấy, làm kia thì thôi rồi rồi kia thì người thái thì quá tuyệt vời bạn không có gì hơn nhau Đấy. làm đổ hết Ờ. Đặc sản mà Hương ạ Đặc sản của người Thái mà đổ, đổ Pịa châu pịa bò, này pịa dê này Ờ Người thích ăn pịa lắm, uống rượu ăn pịa sướng, nó đắng đắng Còn có một chút lá đắng vào nữa thì thôi rồi Dạ, cái này đang ra hạt xiển đúng không? Người đẹp rồi đang ra hạt xiển Trên này con gái Thái xinh lắm trắng lắm các bạn Tôi nhìn tiếp các bạn này mới biết được <laughs> không một người khen là con gái Thái là trắng, xinh, múa dẻo Thì như các bác, à, các anh thanh niên là vẫn đang tiếp tục lợi dụng hoàn thành nốt nhà. bên trong này thì à, các bác các cô anh chị người đang làm thực phẩm nhấc vừa thôi nhấc vừa thôi nhấc em tí thôi nhá chỉ phải là về cuối cùng nha các bạn nhé Với bên trái là xong thôi Nhanh nhầm các bạn Đấy, sắt nó đang nửa nào thôi. Tiến lên, tiến lên. Nữa. Ra. Hết rồi, hết rồi, bình tĩnh, bình tĩnh Đấy là cái câu hai bà, hai bà là hai ba đấy Được cùng nhau cố lên cố lên mà con ơi cố lên anh em ơi máy đâu cái cây nó vướng kìa bỏ ra đi anh ơi không kịp rồi không kịp rồi chân chân rồi lâu rồi lâu rồi Đấy, bây giờ cho cái uh, cái xà kéo lên nữa là xong có hai đầu ở kia nữa là ok giữ được chắc luôn gia chủ của sơn nhân nhà này thì uh, bà con là sơn mình màu hết nha mọi người màu gỗ luôn mình rất là đẹp xa rất là đẹp bỏ mắt con này cháu ấy dùng à, tắc khẩu đi ba ba tắc tắc khẩu à nhà bái đó đi kì Tắc khẩu nó chạy đi Đúng không? Ừ. Chim ơi. Chim chim chim chim. Thôi, sắp kêu à, sao ngu à, mình có là khám mình chết sao ngu ra. Mình có đây, là chim này. Kok kena ngopo ya? Tangan. Thế thì con căn nhà thấy là đang thấy là con mình được một cái, ờ, cái tôn uh, xốp lạnh bằng à, giả giả cái ngói này các bạn này đây Đấy, gần gần cho mọi người xem Đấy, giả giả bằng à, con xốp ngói này nó như hình cái ngói khi nào lợp lên mọi người nhìn rất rõ được Đấy, như thế này cái này sẽ đắt hơn là cái tôn xốp bình thường các bạn ạ đang cũng hỏi giá rồi cái này nó mới mới lên qua vâng ai à mới lên uh, chiều qua Đấy thì à, Giang cũng à, giới thiệu qua cho tất cả các bạn biết về cái phong tục à, của người đồng bào Thái Đen và Thái Trắng ở trên Tây Bắc sau khi mà mọi người có công việc gia đình để dựng nhà ấy Giang cũng giới thiệu trên kênh để cho tất cả các bạn theo dõi à, nó dễ hơn và kỹ hơn thì hy vọng video ngày hôm nay Giang thì cũng uh, gửi truyền tải đến tất cả các bạn biết về cái phong tục dựng nhà sàn Tây Bắc này còn cái tô ăn uống đấy của bà con thì tối sau khi anh em giúp xong thì bà con sẽ quay lại đây ăn tối và những cái thủ tục mà sau này mà lên nhà mới ấy, thì có thể tùy gia đình làm 10 mâm, 20 mâm, 30 mâm, 10 bạn bè để à, gọi là tân gia mừng uh, cho gia đình, gia chủ thì uh, chắc để sau sau này hoàn thiện căn nhà người đồng bào khác thì có thể là Giang không biết được nên là hy vọng là Giang truyền tải với ờ, tất cả các bạn để các bạn hiểu rõ lắm rõ hơn về công việc tập quán của người đồng bào Thổ Đen Thái Trắng trong quá trình dựng nhà Giang ờ, mong muốn rằng các bạn ờ, hãy xem và chia sẻ cho rất là nhiều người để tất cả các bạn bè biết về công việc quán và cũng mong rằng tất cả các bạn nếu có dịp bên Tây Bắc thì Giang cũng mời các bạn về nhà Giang chơi vào chơi để có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống hàng ngày cũng như là sinh hoạt khu vực tập quán của người đồng bào Thái trên Tây Bắc nhé à, video của Giang làm đây à, có lẽ là xin phép khép lại đây xin kính chúc tất cả các bạn xem video có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nếu các bạn thấy video của Giang hay cho Giang một like một chia sẻ một đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực ra những video hay ý nghĩa cho tất cả các bạn cùng xem bye bye